Xin chào. Ở trong à, video trước thì à, tôi đã hướng dẫn anh chị là cách cài đặt cái theme à, Gallery Press. Thì để sử dụng tất cả những cái tính năng mà nâng cao của cái theme này. Đó thì anh chị nên cài đặt cho tôi. Đó, nên cài đặt cho tôi. Cái tính năng cao cấp anh chị nhé. Để sử dụng tính năng cao cấp thì anh chị có thể vào cái website là phạm thanh bình.com à, xoẹt Gene bấm Enter nó hiển thị ra cái trang chủ như này Rồi ờ, chúng ta cùng đi xem một cái bản à, bản trả phí và anh chị bấm vào phần pricing cho tôi này thì hiển thị ra những cái tính năng tuyệt vời như sau ở ờ, đây nếu chị à, mua một cái bản Pro nhé dành cho một à, một năm ấy là sử dụng trên là tôi đang là trên 500 website đó với lớp trên đô hàng năm đó hàng năm thì sẽ tự động gia hạn cho anh chị hoặc là anh chị sử dụng một cái bản thì bản chọn đời là 249 đô đấy à, tuy nhiên là tôi cũng mua tôi cũng mua cái hệ thống này rồi và tôi có quyền được à, bán tại Việt Nam và tôi là một thành viên membership và những cái theme những plugin nào tuyệt vời tôi sẽ mua về để tôi hỗ trợ cho những người làm website tại Việt Nam Đấy, và trên thế giới nếu có nhu cầu tôi sẽ gì để lại cho họ thì anh chị uh, muốn mua giá rẻ nhá và chất lượng nhá thì tôi bảo hành và tôi update thường xuyên thì anh chị lên một website của tôi đó là tabi.edu.vn này ờ, sau đó anh chị bấm vào phần à, phần shop này đấy hoặc là search ở cái ô tìm kiếm này đó là anh chị search cái từ khóa đó là gì à, ghe này nè này ray này à, press chị nhé press bấm enter nhá bấm enter đây giá mà đang bán giá gốc của nó là 1 triệu 137 ngàn à, Tuy nhiên là chúng tôi đang có một cái chương trình ưu đãi là giảm giá cực sâu cho những người làm web tại Việt Nam và trên thế giới mà chúng tôi chỉ bán với giá là 197 ngàn thì tất cả những theme, những plugin ở trên website này chúng tôi đã mua bản quyền từ nước ngoài rồi đó sau đó là anh chị bấm vào thêm giỏ hàng đúng không và có thể liên hệ trực tiếp à, số điện thoại của tôi hoặc là dưới Facebook của tôi anh chị bấm vào đây đó và bấm thêm giỏ hàng sau đó là anh chị làm theo các thao tác đó là chuyển khoản và hiện tại cái giá này chúng tôi gì ở ờ, chúng tôi đang giảm giá sâu anh chị nhá là có thể là trong thời gian tới chúng tôi lại chuyển về cái mức giá cũ thì anh chị cứ tranh thủ nhá tranh thủ liên hệ với tôi để được chương trình ưu đãi này và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cái plugin ờ, cho bản Pro này ở ờ, đầu tiên anh chị cũng đăng nhập vào website của mình đúng không và sau đó về phần quản trị website anh chị chọn plugin nhé chọn cài mới cho tôi và bấm tải plugin lên để chúng ta cài đặt cái phiên bản Pro chọn tệp rồi chúng ta trở đến cái tệp mà tôi đã tải về tôi đã mua tôi đã tải về rồi đây phiên bản 2.0.3 đấy tôi sẽ update thường xuyên anh chị nhé đó bởi vì cái nhà cung cấp sẽ thông báo qua gmail của tôi là gì có phiên bản mới và tôi sẽ tải về và tôi bấm cái cài đặt này rồi sau đó là tôi bấm phần kích hoạt plugin này rồi sau đó để kiểm tra đúng không để kiểm tra là chị à, tôi sẽ bấm vào phần à, phần giao diện này phần tùy biến chị xem nhé đấy như vậy là gì nó sẽ không còn thông báo một số tính năng như là gì phải phải nâng cấp đó và tôi quay trở lại tôi bách trở lại cái plugin này đây anh chị có thể bấm vào cấu hình cho tôi nhé để tôi kiểm tra này đó sau đó là anh chị uh, uh, sử dụng cái tính năng nào ví dụ background này block này uh, màu sắc này copyright này hoặc là menu plus hoặc là second uh, đó hoặc là những tính năng này spacing hoặc là cái kiểu chữ nhá, typography hoặc là anh chị muốn gì muốn uh, kết nối cổng thanh toán mà có sản phẩm trên đây đấy muốn kết nối commerce này chị uh, cài đặt cho tôi một cái plugin là WooCommerce sau đó là anh chị kết nối với cái WooCommerce ở trên đây đó rất tuyệt vời như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị là cài đặt cái plugin Pro cho team Press thì anh chị uh, có vấn đề gì anh chị cứ liên hệ với tôi nhé hoặc là comment ở bên dưới video này thì tôi sẽ hỗ trợ cho anh chị và chúng ta nên ờ, dùng những bản ờ, bản trả phí chị nhé đấy một số anh chị dùng bản miễn phí cũng được đó thì tôi không ép anh chị là mua hay không mua là miễn sao chúng ta gì là sử dụng những tính năng nâng cao nó tuyệt vời hơn nó tối ưu cái website của mình hơn nó tốt cho web của mình hơn đó thì cái tôi nhắc lại đây là một cái theme mà tôi mới khám phá tôi đã sử dụng và nó cực cũng rất là nhẹ nhá so với Atcha thì Atcha chỉ tập trung phát triển rất nhiều tính năng khác nhưng mà cái này nó chỉ tập trung phát triển một cái theme này thôi đó nó phục vụ nó kết nối nó phù hợp với Elementor chỉnh sửa builder rất rất là tốt cho cái website của mình đó anh chị xem cái web này đúng không tôi mới cài tốc độ tải trang rất là nhanh đó net rất là nhanh vào cài là nhanh Đấy, bấm phát là gì trong vòng chưa đến 2 giây là đã hiển thị ra website rồi chứng tỏ là gì là cái theme này nó cực nhẹ Đấy. thì tôi đang so sánh xem là cái theme này với theme matcha xem là cái theme là nhẹ hơn nhẹ hơn nhé vì tôi đang à, tìm hiểu và đang so sánh tôi sẽ làm một bài viết anh chị nhé để chị xem ờ, để chúng ta chọn lựa cái theme cho nó tuyệt vời cho website của mình và cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại